Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là cái kênh Tiếng số kèo nhé. Thì trong cái video lần này, Tiếng sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em một cái trận cầu tại cái giải đấu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha nha anh em. Đây chính là cái trận đấu giữa cái thằng ờ, Vicente cùng với thằng Chavez. Thì cái trận này thuộc vòng đấu thứ 27 giải ờ, vô địch quốc gia Bồ Đào Nha nha anh em. À, thì trận này được diễn ra vào lúc 2 giờ 15 phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Đấy, thì trước tiên nói về cái trận cầu này anh em hãy để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi hai cái kênh đầu tiên là cái kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh tiếng số kèo nha anh em đó thì uh, trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em thì anh em hãy cùng tiến đi qua trước về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra để xong rồi anh em chúng ta sẽ đến cùng với cái phong độ cũng như lịch sử đối đầu hay là về bảng xếp hạng của hai đội nhé trước tiên thì cứ đi qua trước về cái tỷ lệ kèo nha anh em đây hiện tại thì anh em có thể thấy đây chính là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra hiện tại này đó vì vào cái ngày uh, sáng ngày 11 ấy đây anh em tính cho anh em xem rạng sáng ngày 11 ngày 11 thì rất là khan hiếm các cái trận cầu anh em chỉ có cái trận uh, tâm điểm giờ trận Barcelona với thằng Girona nè đó diễn ra lúc 2 giờ khuya rạng sáng ngày 11 tháng 4 thì cách đó 15 phút sẽ có trận giữa Vicente với Chavez tại giải hàng đầu của địch quốc gia Bồ Đào Nha còn lại là những cái giải đấu mà Tiến thấy ít có anh em nào mà mà theo dõi ấy đó còn lại những cái giải cỏ thôi giải hạng 2 của Ý này La Liga hay là Pháp rồi Hà Lan này nọ các kiểu đó có thêm những trận đấu của Championship nữa này đó thì những anh em nào mà cần lấy được những những cái mã kèo trong cái trận cầu này thì tốt nhất cứ liên hệ với Tiến để được cái vào vào cái nhóm của Tiến Tiến sẽ đẩy full tất cả các mã kèo này lên trên nhóm cho anh em chơi đó nhưng Tiến chỉ lựa chọn thêm một cái trận đấu để ra trong cái video ngày hôm nay cho anh em tham khảo đó chính là trận đấu giữa Vicente và Chavez tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha nhé anh em ok thì quay trở lại mã kèo mà nhà cái đã đưa ra anh em có thấy là hiện tại uh, à, nhà cái đã đánh giá đội chủ nhà Vicente có cái mức chấp trước Chavez là nửa trái cùng với 0.25 chứng tỏ là trận cầu này nhà cái đánh giá cái chiến thắng dành cho Vicente cũng khá là cao đúng không anh em đó và tài xỉu bàn thắng ở trận này đó chính là 2.25 cùng với 2.5 cả trận ở hiệp 1 thì à, Vicente cũng sẽ chấp thằng Chavez với mức chấp là 0.25 đấy thì bên cạnh đó cũng có mã kèo đồng nữa nha anh em thì mã kèo đồng ở trận này Vicente chỉ bỏ một ăn 0.6 mà thôi ăn khá là thấp vì với mã kèo đồng thì anh em sẽ hạn chế cái việc thua tha trong cái trận đấu nếu như mà nó hòa ấy thì anh em sẽ không thua cái mã kèo chấp nhưng nếu như mà mà Vicente nó mà thắng thì anh em chỉ ăn ờ, với mức là 0.6 thôi nói chung tùy anh em thôi anh em kết mã nào thì vào mã đó đó cầm chanh trang rất là chủ động thích vào mã nào vào không có như phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò chỉ có một kèo cho anh em chọn đâu đó còn về mã tài xỉu hiệp 1 thì lần lượt có các mã như 0.75 cũng như một hòa đó ờ, thì ngoài ra còn có rất nhiều mã kèo khác này anh em như mã lẻ chẳng bàn thắng này lẻ có nghĩa là một ba năm bảy ờ, chín đó tất cả bàn thắng cộng lại ra số lẻ thì anh em thắng mã kèo này nếu anh em vào mã kèo chẳng có nghĩa là hai bốn sáu tám đó cộng hai bên bàn thắng lại ra số chẳng anh em thắng rất là nhiều mã hay cho anh em chơi cũng như là mã cả hai đội cùng ghi bàn này đó nếu anh em tự tin cả hai đội trong trận đấu này sẽ ghi bàn anh em có thể đầu tư cho tiến vào cả mã cả hai đội cùng ghi bàn đấy nếu như anh em chỉ tin chỉ một đội ghi bàn thôi anh em đầu tư vào cho tiến một đội chỉ một đội ghi bàn anh em sẽ bỏ một ăn được 2.14 đó và đặc biệt là mã kèo không có bàn thắng nào đó anh em tin tưởng cái trận cầu này về với cái tỷ số 00 thì anh em đầu tư cho tiến vào cái mã là không có bàn thắng bỏ một ăn 10 có nghĩa là bỏ một củ ăn 10 củ nếu như trận này hòa 00 đó rất nhiều mã kèo hay luôn đúng anh em anh em nên cầm một cái trang chơi như tiếng nè đó rất là lợi đó điển hình bây giờ tiến sẽ ví dụ một cái mã kèo trên trang với ngoài à, à thầu cho anh em chơi coi nhá đây anh em thì cái thằng à, Vicente nó chấp nửa trái ăn đủ đúng không kèo hiện tại là ăn đủ ăn 2.0 tức nghĩa tính luôn cái tiền gốc anh em thu lại được là ăn đủ cái mã này nhưng nếu như mà anh em chơi bên ngoài thầu cò nó vẫn đưa cho anh em là mã Vicente chấp nửa trái trước Chavet nhưng nó cho anh em ăn ở cái mức là ăn 8 ăn 9 mà thôi đó tiếng chỉ đón là nó cho ăn 8 thôi nó sẽ cắn anh em là hai like đó anh em nghĩ đi anh em chơi 10 triệu đi ví dụ anh em chơi 10 củ anh em thắng cái mã này anh em chơi trong cha anh em sẽ ăn về được 20 củ là lời 10 ăn đủ đúng không nhưng nếu như anh em chơi bên thầu nó đưa anh em ăn 8 thì anh em chỉ thu về được 8 củ thôi liệt mất hai củ rồi chơi lớn nữa thì sao 100 củ thì mất 20 củ chơi kiểu này thì chơi để làm gì đúng không anh em rất là phí luôn mà trong khi đó nếu như mà anh em thua thì những thằng thòng còn nó nó lại ăn được cái hoa hồng từ cái số thua của anh em đó nó chơi vậy nó chỉ cha nó chơi ông nội nó chơi trên đầu mình rồi chơi để làm gì chỉ có ngu mới chơi như thế thôi đó nói thẳng là như vậy nếu anh em buồn phiền giận hờn thì tiếng chịu tiếng chỉ muốn chia sẻ cho anh em mà ờ, có thêm nhiều cái kinh nghiệm về cái việc banh bóng để tránh cái việc bị lừa bị tụi nó là chơi trên đầu mình thôi đó nó chỉ nằm một chỗ mà ăn vốn ăn lãi của tụi mình thôi chơi như vậy để chơi làm gì đúng không anh em đấy và tiến cũng xin nhắc lại những anh em nào mà tìm đến tiến muốn có một cái trang chơi như thế này nè đó muốn có một cái trang để chủ động chơi thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 146 tiến có để phía dưới màn hình trong cái góc video này cái số zalo của tiến đó thì nếu như anh em thực sự cần một cái trang chơi uy tín như là tiến thấy không chủ động cầm trang để chơi nếu như mã kèo khó quá có thể khoan hảo vào đợi bóng lăn 15 20 phút gì đó đợi mã kèo hạ, hạ xuống xem chân hay đổi đá như thế nào rồi vào cũng được đúng không mình cầm trang mình thích chơi sao chơi mình làm chủ mà đấy không cần phải báo trước bóng tiếng làm gì hết và tiếng cũng nhấn mạnh một điều những anh em nào mà thật sự muốn có một cái trang chơi như tiếng thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking ấy có thể chuyển vốn chuyển lãi trực tiếp trên cái điện thoại của anh em thì anh em mới có thể uh, chơi được một cái trang như tiếng đó có thể nạp trực tiếp vô trang cũng như rút trực tiếp về cái cái cái uh, tài khoản ngân hàng của anh em luôn ok cho anh em hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo cũng có thể chơi trên cái trang này đấy nói thẳng là như vậy nha nếu như mà anh em tin anh em mà thật sự mà muốn có một cái trang để chơi đó anh em tin tưởng tiến anh em muốn tiến giới thiệu cho anh em một cái trang như thế này để chơi muốn vào nhóm cùng đi xa hơn đó cùng đầu tư với tiến bóng đá một cách hiệu quả nhất đó muốn lấy những cái mã kèo chuẩn hơn trong cái nhóm của tiến thì cứ mạnh dạng liên hệ cho tiến nếu như anh em đã có điều kiện mà tiến đưa ra có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online đấy chỉ cần như thế thôi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn vào nhóm tiến là miễn phí không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết bên cạnh đó tiến cũng sẽ hướng dẫn này à, cho anh em tạo một cái trang chơi tạo tài khoản rồi hướng dẫn anh em nạp vốn rút lãi như thế nào rồi cách đặt cược như thế nào rồi bán kèo như thế nào đó rồi cách xem kèo nói chung tiến sẽ chỉ anh em từ a tới z hết đấy nếu như anh em thật sự cần thì cứ liên hệ cho tiến còn những anh em nào mà mà sợ bị lừa ấy sợ sợ những cái trang này nó lừa mà nạp xong nó không cho rút ấy rồi hỏi nhắn tin hỏi ừ tiếng ơi cái trang này nó có lừa đảo hay không anh sợ bị lừa quá này nọ thì tốt nhất ờ, khỏi liên hệ làm gì đâu không cần phải liên hệ cho tiếng tiếng cũng không rảnh để hỗ trợ mấy anh em đâu đó tiếng chỉ hỗ trợ những anh em nào mà thật sự cần thôi, cần có một trang chơi, tin tưởng tiếng ok muốn đồng hành với tiếng tiếng sẽ hướng dẫn. Còn nếu như anh em sợ quá, sợ bị lừa này nọ thì đừng có hướng dẫn, đừng có nhắn tin, đừng có nói cái gì làm gì hết á, mất thời gian nhau thôi. Đó. Tin tưởng thì mình tới nhau thôi, còn không thôi khỏi khỏi có nhắn tin xin uh, hướng dẫn trang rồi hỏi này nọ có lừa hay không tùm lum hết tiến không tiếp những anh em đó nói thẳng như vậy cần thì tiến hỗ trợ còn không thích sợ lừa đảo thì thôi không cần phải phải liên hệ làm gì mất thời gian hai bên ok nhé anh em thì tiến chỉ muốn chia sẻ về cái việc cái trang chơi cũng như cái việc vào nhóm anh em thật sự cần cứ liên hệ với tiến số zalo đó 0965 oh, ờ, xin lỗi anh em 0963 731 346 ngoài ra anh em còn có thể liên hệ với tiến qua những cái đường link trên ờ, phần mô tả ở trong cái video thì mỗi cái video tiếng đăng tiếng đều dán những cái đường link trong cái phần mô tả Facebook cá nhân, Telegram, Fanpage cùng với TikTok. Đó anh em có thể trực tiếp ấn vào phần mô tả trong video này để và ấn vào những cái đường link của Tiến để liên hệ trực tiếp cho Tiến. Ok cho anh em. Đó, nếu không liên hệ qua những đường link này anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo. Vậy nha anh em, đừng có để tại vì á, tại vì Tiến hai dạo này Tiến hay bị những cái thành phần giả mạo á đó nó nó giả mạo tiếng nó lừa lọc anh em nên tiếng bắt buộc phải đưa những cái đường link chính thức của cá nhân mình lên trên đây để cho anh em hạn chế cái việc bị lừa đảo ok cho anh em đó thì tiếng chỉ chia sẻ về cái việc trang chơi vào nhóm vậy thôi nhá thì ok tiếp theo đây quay lại với cái tỷ lệ kèo đó quay lại với tỷ lệ kèo thì như tiến đã nói tiến nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm trước giờ bóng lăn để cho có đề xuất từ youtube để anh em có thể tìm kiếm để có thể uh, soi kèo về cái trận này cho nên những cái mã kèo tiến chuẩn bị đưa lên chỉ là tham khảo thôi nhé anh em không có gì chắc chắn hết đó và cũng vì nhận định, định sớm nên chưa có được những cái mã kèo gốc như là kèo thẻ nhưng mà chắc chắn với anh em là trước giờ bóng lăn tầm uh, 6 7 tiếng đồng hồ đó thì nhà cái nó sẽ đưa lên nhiều cái mã kèo thẻ mã kèo gốc cũng như đưa hơn đưa ra thêm nhiều cái mã kèo chấp cho anh em chơi cũng như mã kèo tài xỉu cũng vậy nữa đó đó thì chắc chắn là tầm 6 7 tiếng trước giờ bóng lăn nên nó sẽ đẩy rất nhiều mã kèo cho anh em chơi nên anh, anh em cứ yên tâm nhé Ok thì với những mã kèo hiện tại trước khi mà đưa tỷ lệ kèo tiếng chọn anh em hãy cùng tiến phân tích và nhận định về cặp đấu này trước nha anh em. Đây. Thì trước tiên anh em đến với cái bảng xếp hạng của giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, anh em có thể thấy là đội chủ nhà Vicente nó đang có được tổng cộng là 30 điểm sau 26 ờ, vòng đấu 8 thắng 6 ờ, hòa 12 thất bại ghi được 26 bàn để thủng lưới 32 bàn còn đội khách Chavet thì sao Chavet nó được 32 điểm sau 26 vòng đấu 8 thắng 8 hòa và 10 thất bại đó và nó có được 27 bàn thắng để thủng lưới 33 bàn thì cái phong độ của thằng Chavet lẫn thằng Vicente thì ờ, đây tiếng cho anh em xem hai cái thằng này có phong độ cũng khá là ngang nhau không có chênh lệch nhau cho lắm nhau nè đó về cái bảng xếp hạng cũng vậy hai đội chỉ hơn nhau là hai điểm trên bảng xếp hạng mà thôi đó và chỉ cách nhau là là ám sát bám sát nhau trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 12 lẫn 13 đó và nhìn kỹ vào cái bảng xếp hạng của đỉnh giao bầu nha này anh em cũng có thể thấy là hai thằng này cả Chavez cùng với Vicente đều đang có một vị trí đứng khá là an toàn trên cái bảng xếp hạng đó để trụ được ở cái mùa giải năm nay để tiếp tục thi đấu tại giải hạng tại giải vô địch quốc gia ở ờ, Bồ Đào Nha đúng không anh em đó khi mà nó hai thằng này đã lần lượt bỏ xa cái nhóm nguy hiểm gần nhất đó chính là uh, Maritimo ở vị trí thứ 16 với uh, ờ, 11 điểm cách biệt và 13 điểm cách biệt một cái con số khoảng cách khá là an toàn đúng không anh em đó và nói mà nói chung cái giải vô địch quốc gia và Bồ Đào Nha nó chỉ có 18 đội thôi đó 18 đội thì chỉ có 34 vòng thôi hiện tại đã 26 rồi phía trước chỉ còn 8 vòng đấu nữa thôi anh em đó cho nên những cái trận cầu này nó cũng không có quá là quan trọng với hai đội bóng này đúng không anh em khi mà nó đã không còn mục tiêu gì nữa rồi chắc chắn là chủ hạng luôn cho nên uh, hai đội cũng thi đấu một cách mà nó nhẹ nhàng thôi và chắc chắn uh, nó nếu mà nó thi đấu hết mình thì trận đấu nó sẽ cởi mở cởi mở hơn còn nếu như mà nó chơi với cái những cái lối mà tập cái chiến thuật mới hay là đưa những cầu thủ dự bị nhường cơ hội cho những cầu thủ dự bị nhiều hơn thì chắc chắn trận đấu nó sẽ không có cởi mở anh em và sẽ ít bàn thắng đó nói chung muốn biết được chính xác hai đội này chơi như thế nào thì anh em cứ đợi trước giờ bóng lăn xem cái đội hình ra sân chính thức đó lúc đó tiến mới nhận định kỹ hơn về các mã kèo cho anh em chơi lúc đó tiến mới nắm được cái lối chơi của nó nè đó rồi coi thử nó có đưa đội hình chính hay không chơi với công hay thủ thì lúc đó nó mới chuẩn hơn những mã kèo tiến đưa lên nhóm nó sẽ chuẩn hơn nó ok hơn rất là nhiều ok cho anh em đó tiến làm thường video anh em nói nói nhiều thì tiến chịu nhưng mà tiến nói rất là nhiệt tình đã phân tích kỹ càng cho anh em chứ không phải là chữa bừa cho bậy nên anh em thông cảm cho tiếng và hãy xem hết video đó để nhận được những cái mã kèo có thể nói là nó nó nó chuẩn và nó ổn nhất cho dù là tham khảo trên youtube thì tiếng cũng rất là nhiệt tình để nấu lên những cái uh, uh, gì mà tiếng biết về cái trận đấu cho anh em ờ, hạn chế cái việc thua tha đúng anh em đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hàng này nhá đây thì nhìn vào phong độ anh em có thể thấy là thằng Vicente đội chủ nhà nó có được 3 thắng 3 hòa và 3 thất bại ở 9 vòng đấu gần nhất. Riêng cái trận đấu với Sporting thì nó đã bị gián là bị gián đoạn và bị dời vào ngày khác nha anh em. Đấy. Thì anh em thấy này, sau những cái cái cái phong độ cũng khá là khá là không đến nổi tệ thì cũng đã giúp cho cái thằng à, Vicente giữ được một cái vị trí khá là an toàn trên bảng xếp hạng đúng không anh em? Đó để tránh cái việc mà phải gớt hạng ở mùa sau. Còn về đội khách thì sao? Đây, đội khách uh, ờ, Chavez nó cũng tương tự như uh, Vicente khi mà nó có được 3 thắng đó hai hòa và 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại uh, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha thì cái phong độ của thằng Chavez cũng không đến nỗi tồi khi mà đội bóng này lẳng như cái thằng Vicente hai đội này chỉ là thuộc cái mức tầm trung thôi đó thắng 3 hòa 2 hòa 3 ở trên 10 trận gần nhất thì chắc chắn hai đội nó cũng đã làm rất là tốt rồi anh em đối giữ một cái vị trí giữa bảng xếp hạng cũng khá là ổn dành cho hai đội bóng này rồi đó không có gì phải đáng trách hơn nha nhưng riêng những cái phong độ gần đây thì tiến lại thấy cái thằng Chavez nó có phong độ ổn hơn cái thằng Vicente một đôi ít đó anh em thấy không ba trận gần nhất thì Chavez nó đã có hai chiến thắng cùng tỷ số 2 không không để bị thủng lưới và chỉ nhận thất bại một hai sát nút trước cái đội uh, top đầu là cái thằng Barra đó Barra cũng đang đứng ở vị trí thứ ba rất là bám sát cái đội uh, nhóm cái đội bảng luôn đúng không anh em còn về đội chủ nhà về chủ nhà Vicente thì nó trải qua ba trận thi đấu gần nhất với một hòa và hai thất bại đó nhưng riêng thất bại mới đây gần nhất trên sân nhà của mình là một cái thất bại xin lỗi nè à, trận hòa gần nhất trên sân nhà của mình đó chính là trận hòa không đều trước cái thằng là Sporting Sporting cũng đang đứng ở vị trí thứ tư tại giải à, vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đó thì sau cái trận hòa không đều này chắc chắn cũng củng cố đi lại một cái phần nào đó về tinh thần lẫn cái phong độ dành cho Vicente khi mà tiếp tục đối đầu với cha Bách trên sân nhà của mình đúng không anh em thì anh em hãy cùng tiến đảo thêm về cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội nhé đó khi mà anh em xem về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách thì anh em có thể thấy là thằng Vicente nó đang nhỉnh hơn cái thằng Chavez một ít khi mà nó bắt bại 4 trận gần nhất trên sân nhà của mình đó dù cho có ba trận hòa và một chiến thắng hay không thôi nhưng vẫn chưa thua ở 4 trận gần nhất trên sân nhà cũng khá là tốt rồi còn về đội khách Chavez thì nó chỉ có được một chiến thắng cùng với hai hòa và phải nhận hai thất bại ở năm vòng đấu làm khách gần nhất đó một cái phong độ cũng không có được ổn cho lắm nha anh em đấy thì với những gì tiến đã phân tích thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này trước khi đưa ra tỷ lệ kèo mà có thể nói là nó ổn áp nhất đó thì anh em thấy này trong lịch sử thì Chavez hoàn toàn nắm uh, mọi lợi thế luôn đó có được 3 chiến thắng ở ba lần đối đầu nhau gần nhất thì với những gì tiến đã phân tích với những gì tiến đã phân tích đấy à, ờ, anh em hãy xem thêm một ít thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây anh em trong lịch sử đối đầu của hai đội thì à, à, một ít thông số khác thôi nhé là 5 trên 7 trận đối đầu nhau mới đây cả hai đội đều nhận dưới 4.5 thẻ phạt đó cái tỷ lệ về số thẻ của hai trận này khi đối đầu với nhau thường là 75% sẽ về cái mã xỉu thẻ cho nên anh em cũng có thể đầu tư cho Tiến vào cái mã xỉu thẻ trận đấu này đó khi mà hai đội cũng đã không còn mục tiêu ở mùa giải năm nay nữa thì chắc chắn trận cầu này nó cũng không có quá là quyết liệt đâu anh em anh em cứ mạnh dạng đầu tư cho Tiến mạnh vào cái mã xỉu thẻ 4.5 nha đó là cái mã mà khá là ok trong cái trận cầu này đó và tiếp theo tiếp theo đó là tiến sẽ cho anh em thêm các mã kèo đây anh em tiếp theo là tiến sẽ cho anh em thêm một cái mã kèo ở trận cầu này đó chính là mã kèo tài nha anh em mã kèo tài bàn thắng đó vì cả hai đội hiện tại đang có phong độ khá là ngang nhau đó nhưng với cái lợi thế sân nhà Vicente làm tốt hơn nhưng nó có đến 3 trận hòa là anh em đó chỉ một thắng ba hòa thôi cho nên tiến sẽ ưu tiên thêm cho anh em anh em là hai mã kèo trong cái trận cầu này này đó chính là mã kèo là thằng Chavez được chấp nửa trái cả trận anh em nhớ nhé Chavez được chấp nửa trái cả chặn cùng với cái mã là tài bàn thắng 2.25 ở trận cầu này đó thì cùng với mã siêu hẻ 4.5 tổng lại là có 3 mã kèo cho anh em có thể đầu tư trong cái trận cầu này đây tiến sẽ ghi lại kỹ càng cho anh em mã kèo ba kèo nha anh em mã kèo thứ nhất đó chính là xỉu thẻ 4.5 FT mã kèo thứ hai mã kèo thứ hai đó chính là mã kèo là à, đây Chavez cộng 0.5 nha anh em cộng 0.5 FT còn mã kèo thứ ba là tài 2.25 ft đấy thì đây chính là ba cái mã kèo mà tiến đẩy lên cho anh em đầu tư vì sao mà tiến lại chọn các mã kèo này thì tiến sẽ nói thêm về mã kèo siêu thẻ anh em chắc cũng đã biết tiến phân tích như rồi nhảy giờ rồi đúng không riêng mã kèo vét và mã kèo tài vì sao mà tiến lại chọn mã kèo này thì đây anh em để ý này trong lịch sử đối đầu thì ở ba trận gần nhất thằng vét nó đều giành chiến thắng đúng không anh em đều giành chiến thắng trước cái thằng uh, Vicente đó riêng ở cái trận lượt đi tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa này thôi trên sân nhà cho nó cũng đã giành chiến thắng rất là đậm với số 3-1 trước Vicente đó quay trở lại sân khách tuy tuy nó bị chấp ngược tuy cái thằng Chavez này bị ờ, bị cái thằng ờ, Chavez nó thắng 3-1 và lên trên sân nhà của Vicente bị Vicente chấp ngược với nửa trái thì không có lý do gì anh em lại không đầu tư cho tiến vào cái mã kèo Chavez được chấp nửa trái hết đó vì ba trận đối đầu với nhau gần nhất Chavez nó toàn thắng mà thì không có việc gì anh em không đầu tư mạnh cho tiến vào mã kèo Chavez được chấp nửa trái đúng không thêm vào đó ở hai ở hai trên ba trận đối đầu nhau gần nhất thì hai đội cũng đều có về cái mã tài bàn thắng đó cũng như là hai đội không còn mục tiêu nữa thi đấu rất là là buông thả này nọ các kiểu muốn cống hiến cho người hâm mộ đúng không anh em cho nên anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã là tài 2.25 đấy ok thì đây là ba mã kèo mà tiến đưa trong trận cầu này anh em thấy hợp ý trùng máu anh em vào còn không có thể đánh ngược lại nhá thì tiến chốt lại những anh em nào mà muốn lấy những mã kèo chuẩn hơn thì cứ liên hệ với tiến để được vào cái nhóm của tiến đó trước giờ bóng lăn tiến sôi kỹ cái đội hình ra sân chính thức cũng như các cầu thủ nào quan trọng có đá hay không cầu thủ nào dự bị chơi với sơ đồ nào lúc đó tiến sẽ đưa những mắt kèo chuẩn hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi ok cho anh em thì tiến nhắc lại một lần nữa để có một cái trang chơi như tiến đó anh em cần thì cứ cần thật sự cần cứ liên hệ nhé số zalo 0963731346 hoặc là những cái đường link cá nhân trên cái phần mô tả video này đó thì thứ nhất muốn chơi trên trang như tiến tiến xin nhắc lại là phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking để có thể chuyển trực tiếp trên cái tài trên cái điện thoại của anh em ấy thì anh em mới có thể liên kết được với cái tài khoản trang này để anh em chơi ngoài ra anh em cũng có thể sử dụng cái ví momo để anh em liên kết anh em chơi đó ok cho anh em còn những anh em nào mà thật sự mà muốn hãy liên hệ nha còn nếu mà sợ bị lừa này nọ đó thì đừng có nhắn tin làm cái gì hết á mất thời gian nhau thôi đúng không anh em cứ nhắn tin tiếng ơi những cái trang này nó có lừa hay không anh sợ anh thấy nó giống lừa đảo quá nạp được mà cũng không được rồi sao thì đừng có liên hệ nếu mà sợ thì đừng có kiếm một cái gì nói thẳng là như thế mất thời gian của tiếng lắm vì tiếng còn bận có còn nhiều việc giống như là đưa lên những mã kèo cho anh em trong nhóm tiếng chơi nữa không có rảnh đâu đấy nói chung cần hãy liên hệ nhé ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc video này tại đây nếu như mà anh em yêu quý tiếng thấy nhận định của tiếng hay hợp lý và những chia sẻ của tiếng có ích cho anh em ấy thì anh em hãy để đợi cho tiếng là hai cái à, để lại cho Tiến một cái like ở trong cái video này cũng như bình luận về cái tỷ số cuối cùng của trận đấu à, giữa cái thằng à, Vicente cùng với Chavez đó Tiến sẽ lựa chọn anh em nào mà bình luận sớm nhất và chuẩn nhất nhanh nhất sẽ dành tặng cho anh em anh em đó là 500k tiền mặt nhé anh em nó ngoài ra anh em nhớ để lại cho Tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến số kèo cũng như là kênh Tiến bóng đá này luôn nha anh em đó và nhớ dành ít thời gian ra để ấn luôn cái like nhé nó không có mất nhiều quá nhiều thời gian của anh em đâu ok cảm ơn anh em và chúc anh em và gia đình của anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống này và luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư